Hello cả nhà, lại là Toàn đây Hôm nay Toàn à, đang đứng ngay vị trí là có 16 lô đất Tại mặt tiền đường DH Tân Hồi, Tân Tiến nha cả nhà Hướng mà hiện tại Toàn đang quay đây là hướng vào tiếng số 3 này Và chúng ta đứng vị trí này thì à, rất là gần với tiếng số 3 Rất gần nha, đi à, qua một đoạn tới ngã 3 là tới tiếng số 3 rồi Và bên này là khu công nghiệp này, cũng rất gần khu công nghiệp toàn toàn hôm nay toàn có chuẩn bị à, luôn là cái điện thoại đó toàn chết quy hoạch cho cho cả nhà thì lát nữa toàn sẽ chết nha còn hướng này là đi vào khu nghiệp thành phương đường này là dân cư à, đi lại rất là đông nha cả nhà à, đường này dân cư đi lại rất là đông và ngay vị trí này là một trong những cái vị trí mà tương lai à, chúng ta có thể đầu tư chúng ta đầu tư vào tương lai nha cả nhà còn hiện tại thị trường bất động sản nó đang là là là, là uh, gọi là xuống giá trầm trọng như thế này thì không không không không có hy vọng gì nhiều vừa thị trường tương lai gần mà cái này chúng ta hy vọng về tương lai xa hơn một xíu à, tầm nhìn tầm khoảng uh, ờ, 3 năm 5 năm hoặc là 7 năm rồi thì bây giờ ở đây toàn sẽ bật cái cái cái uh, đây này cả nhà Đấy, chắc cái nhà thấy ạ thì ngay chỗ cái chấm xanh này nè đây ngay chỗ chấm xanh này nè đây là vị trí của mình đang đứng như vậy thì lô đất của chúng ta đã là ở đây mấy bên này nha cả nhà rồi chúng ta đi một xíu nữa là đó một cái ngã ba con ba này nhỏ hay con đường này nhỏ hay thì vào khu nghiệp này đó, vào vào khu nghiệp này vào khu nghiệp đây này cả nhà nó tông đạch xuống đây cả nhà thấy nha đó đây là khu nghiệp này cái màu đỏ đỏ này này đó màu đỏ đỏ này là khu nghiệp này cả nhà thấy nó tông kéo xuống này nhà thấy không ạ rồi như vậy thì cái vị trí của chúng ta rất là gần với khu công nghiệp đúng không cả nhà Tôi toàn kéo nha còn chấm lại này đó đầu ngay vị trí này của chúng ta này rất cần khung nghiệp khung nghiệp ở đây cắt cho con một chút xíu một xíu thôi nếu mà chúng ta ở đây chúng ta vẽ lại này đây, đây tổng vẽ lại cho nha rồi đây đây vị trí này của chúng ta này Cái nhà thấy nha chấm đây một điểm thêm điểm này rồi chúng ta sẽ đầu vào khu nghiệp này nghe bướm này cả nhà à, các nhà thấy không ạ rồi chúng ta chấm đây thêm điểm thì chỉ có 319 à, 319 tức là khoảng 300 300 mét thôi 300 mét thôi nha cả nhà và khu nghiệp là 300 mét thôi cả nhà thấy rõ ạ rồi đỡ toàn xem vào cái ờ, điểm này nó toàn trên ba điểm này từ vị trí này nha cả nhà rồi chúng ta kéo qua đây kéo vào ngã ba mà đi vào khu nghiệp á không biết là cả nhà thấy không chắc thấy cả nhà tại vì đang đang đang ngồi đấy thì chỉ có 178 à tức là gần 200 cây thôi đó, 150 ơi sorry 150 mét thôi đó tầm đó rồi từ vị trí này của chúng ta chúng ta sẽ đi vào tiếng 3 tiếng số 3 như cả nhà đây à, ngồi nắng à, cho nên nó hơi chát nó toàn vừa toàn toàn toàn toàn quay cái màn hình này cho cả nhà nó nó dở hơn nha tiếng số 3 này của chúng ta đây này đây là tuyến số 3 này đây là tuyến số 3 này cả nhà ngồi này nánh quá ngồi này nánh quá cha, đây đây cả nhà thấy rõ này đây là tuyến số 3 này rồi mình kéo đi thẳng lên đây xíu là lô đất của mình đây đây đây đây vị trí của mình đây lô đất đây khu công nghiệp đây đây khu công nghiệp đây đó khu công nghiệp đây tức là rất là gần khu công nghiệp đây đấy sau lưng cái à, hàng hàng cao su này này sau lưng hàng cao su này là khu công nghiệp rồi con nhím mà kéo lên tới đoạn kia kéo xuống ở đây kéo đây tại là hướng là tiếng ba này rất là gần rồi như vậy thì từ từ vị trí này của chúng ta chúng ta đi thẳng à, ra đây là khu nghiệp thành phương như vậy thì từ, từ cái điểm này này chúng ta có tới tận hai khu nghiệp lận đó là khu nghiệp 4.200 ở trong này và khu nghiệp thành phương ở trên này cho nên đây là một trong những vị trí chiến lược nha cả nhà à, rất lúc nãy mình có ngồi dưới thằng em thì em nó nói là ừ, rất là tự tin rất là tự tin vào cái lô mà anh em đã mua sát cái căn nhà kia đó, có cái ai cái cây chanh đó hãy theo chân toàn lên khu nghiệp thành phương nha rồi thì bây giờ mình sẽ từ lô đất từ lô đất mình sẽ chạy tới cái chỗ cầu này cái chỗ cái uh, ờ, đai qua qua tới chỗ căn nhà này này là nó sẽ có cái cầu nhỏ nhỏ và chạy tháng nữa thì nó sẽ đi ra là khu nghiệp thành phương tại thì mình đang uh, quay từ lô đất nha rồi tới chỗ này cái chỗ cái lô này uh, ờ, đã là cái chanh cây cam này này nghe mình mua là một tỷ ba này chúng ta đầu tư vừa tương lai nha cả nhà chúng ta đầu tư vừa tương lai nha tương lai tầm nhìn 3 năm hoặc 5 năm chỗ đây là nghe chỗ cái cầu này thì chạy qua cái cầu này là tới đất rồi nha cả nhà à, chạy qua cầu là tới đất rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi à, ngược lại vào khu nghiệp thành phương và hướng này là hướng khu nghiệp thành phương này mình à, quay như thế này đó cái nhà à, hình dung ra đó cho nó dở đó rồi chạy lên đây là khu nghiệp thành phương này cả nhà và cái nhà xem thấy hay thì nhớ bấm like đăng ký kênh cho toàn nha ở trên này là những nhà đầu tư mà đón đầu á người ta cũng đã lên trên này người ta xây nhà người ta mở quán ờ, phở bò bún bò đây vừa qua lên cái dốc này là cũng như thành phương này qua cái nhà đây đây qua cái nhà nhỏ nhỏ này hình như mình nhớ là cái nhà này mới dựng lên đó mình nhớ là cái nhà này mới dựng hay sao á không dựng khá lâu rồi đây đó người ta đã mở quán kinh doanh này ở nhà tắm không ạ à? anh trung đào giếng tiệc cưới ở đây là người ta đây là khu nghiệp thành phương rồi nha cả nhà đây là khu nghiệp thành phương này đấy cái từ từ cái căn nhà nhỏ nhỏ đó là khu nghiệp thành phương rồi đó rồi đây đây là đây là trong chúng ta đang đi trong khu nghiệp thành phương này cái nhà thấy không ạ à? toàn đó còn quay lại cái nhà thấy là ở đây khu trên buôn bán này rồi mình mình mình, mình đứng chỗ này đây ở cái nhà thái này cái này hướng này hướng vừa tiếng ba này hướng vừa lô đất mà toàn muốn quay cho cả nhà này thì cả nhà nhìn đi thì ở đây là vị trí là hướng vừa lô đất cũng như hướng về tiếng ba mà cái nhà nhìn thì thấy là người ta đã xây nhà khá là nhiều đúng không còn đối diện với những cái nhà này thì nó, nó là khu nghiệp thành phố đang làm nhà đất không ạ khu nghiệp thành phố đang làm này rồi đây là những căn nhà đã mọc lên đã xây dựng lên và đang à, buôn bán rồi bên đây phải là khu nghiệp thành phương và mình đi theo hướng này đi theo hướng này là vừa tới lô đất là mình đi tiếp tới qua lô đất nữa thì mình sẽ về tiếng ba vậy từ đây tới à, lô đất có chút xíu xíu à mình cũng quay những cái video lô đất những video trước á và bây giờ à, chúng ta sẽ đi ra đến tới đây để mình à, bấm luôn cái máy điện thoại đó mình về cho bà chị à, chị bây giờ cái con đường này này, con đường mình em đang quay này là em đang hướng ra thành phương tức là đang hướng ra thăng tiến thì từ cung đường này chạy tới ngay trục ngã ba mà làm như thế này thì đẹp ở hai bên hai bên là công nghiệp thành phố hết nha cả nhà Nên là hiện tại công nghiệp thành phố làm nhanh lắm rồi nghe bên này cái táo nghe bên này thôi đây đây đây táo nghe bên này ở đây thì chúng ta có thể đi uh, con đường cũ nhưng mà con đường cũ người ta đã đã đã đã, đã chặn lại rồi này đây mất lên nữa làm rồi con đường mới này đây tháng này đây tháng này tháng vị trí này đã tới chỗ này là điểm tiếp giáp này rồi đi ra đây đó đi ra đây ngay vị trí này rồi đây là con đường mới của thành phương làm này vậy tới ngay chỗ vị trí này tới ngay điểm này tới ngay điểm này thì tới ngay chỗ điểm này là chị gọi em cũng được cũng được rồi tới điểm này chị gọi cho em là, là em ra em đón rồi đây đi, nếu mà đi thẳng vào hướng này là vào văn phòng của thành phương này rồi ngay vị trí này là đi xuống lô đất nha chị em vì cụ uh, thể như thế này cho nó dở thì chị tới ngay vị trí này chị đứng cũng được chị alo em hoặc là chị tới chỗ trường học á chị alo em Rồi từ cái chỗ cái con đường mà khu nghiệp Thành Phương này với cái đường à, ĐH Tân Hò Tân Tiến của này của mình này à, thì bây giờ mình sẽ từ cái vị trí này tàu sẽ chạy tới lô đất một lần nữa để cái nhà giữa hình dung cái nhà giữa hình dung nha cả nhà rồi toàn à, cái video sau đó toàn sẽ quay cái khu nghiệp Thành Phương cho cả nhà Đây bây giờ toàn theo con đường này đường này là đường ĐH Tân Tiến Tân Hò nha cả nhà chạy tới lô đất để mà cái nhà hình dung cho dở thôi chứ từ lúc nãy thuần quay cái đoạn kia là từ ờ, lô đất chạy tới đây rồi rồi hai bên là công nghiệp thành phương nha hai bên là công nghiệp thành phương đây đây là công nghiệp thành phương hết thì ờ, ở đoạn ở đây á, là ngày trước á thì ờ, những anh chị em mà đầu tư mà mà mà mà, mà biết khu nghiệp thành phương làm nhanh á thì đầu tư ở đây thì rất rất là là là là, là tốt rất tốt nha rất đẹp ở đây cũng có căn nhà sai lên rồi nè đây là nhà dân này cả nhà ở bên tay phải đây là khu nghiệp thành phương này biết là từ đoạn này này còn bên tay trái này là đang là của dân này ai mà mua những lô đất này là ngon á hoặc là ai đang có nhu cầu bán đất ở trên đường này á, cứ inbox cho toàn nha số điện thoại là 0972 332 894 rồi bắt đầu từ vị trí này mà chúng ta nhìn vào đây thì thấy cực kỳ đẹp luôn thấy cực kỳ đẹp luôn cả nhà đúng không ạ à? rất đẹp ai mua đất thì cứ inbox cho toàn nha tôi chạy tới uh, những lô đất đấy để cho cả nhà hình dung sau đó tôi sẽ chạy lại tuần vi uh, một video khác uh, khu nghiệp thành phương rồi đoạn này là đoạn chưa có người ở này chưa có nhà này nhưng mà vừa tương lai rất là là sầm uất nha ở đây thì nó có một cái con đường uh, xuyên tâm đi ngang qua nữa đoạn chỗ này này bác con đường xuyên tâm nữa nha cả nhà ở đây như toàn thái là có phân lô hết rồi ạ có cái móc của luôn kìa đấy cái móc xanh xanh đấy Ồ, ở đây có phân lô hết rồi kìa à, ai đang có đất ở đây mà muốn bán thì cứ inbox cho toàn nha à, cái nhà thấy không ạ à? rồi đây cái cầu lúc nãy mình vay này từ cái cầu này chạy tới lô 16 ờ, lô đất rất là gần rất là gần nha đây bán cà phê chuối đặc rồi ở đây ờ, nguồn này là nguồn hồi xưa này à đây rồi ngay vị trí này nè 16 lô đất của mình là ở ngay vị trí này nha cả nhà đó cái nhà thấy không ạ à? 16 lô đất của mình ở đây rồi cả nhà đâu đó mình chạy lên tới tiếng ba luôn cho cả nhà hình dung từ vị trí này lên tiếng ba rất là gần tôi đang chạy lên tiếng ba luôn thì tôi sẽ kết thúc video tại tiếng ba nha ở từ vị trí này nè chúng ta vào rất là là, là, là dở à, trước khi vào tiếng ba toàn sẽ rẽ nhánh vào khu nghiệp để cho cả nhà mình biết rồi đây là khu nghiệp này đây đây rẽ nhánh vào đây là khu nghiệp này toàn rẽ vào luôn cho cả nhà rẽ vào đây ở đây người ta có được cái bảng à, rồi ở đây à, người ta cũng xây nhà đóng đầu công nghiệp này rồi công nghiệp là chỗ này rồi này cả nhà đó, công nghiệp ở đây rồi này ở đấy cùng con đường kia người đang làm á đó. đó người ta đang bới đất lên như kìa xa xa đấy nha cả nhà xa xa đó xa xa người ta đang bới đất lên kìa trong này là khu công nghiệp rồi nha cả nhà à, rất là gần rất là gần rồi bây giờ đỡ toàn chạy à, chạy ra tiếng ba từ à, đây mà chạy ra tiếng ba là tầm 1 km trở lại Tân Tiến Tân Hò Cầu Hùng đây là Cầu Hùng ở ờ, à, cái cầu lúc này là Cầu Hùng rồi cả nhà chậm thôi hoa rất ờ, chưa khó tôi rất chưa khó và bây giờ toàn chạy ra thứ ba này tôi đã chạy ra thứ ba thì tầm một km trở lại nha đây nếu mà có tiền thì mua để dành ngon hơn cái nhà ơi thời điểm bây giờ mua càng tốt đó. thời điểm bây giờ mua là là là y bài luôn mua rất đẹp luôn cái nhà rồi ở đây là cà phê đồng phú này rồi bán cho thường rồi chỗ này là nói chung là nhà ở san sát với nhau hết này chỗ này là đông dân cư rồi này Thực là đông dân cư rồi đó nhà thấy không ở đây là toàn xây biệt thự luôn không ạ à? trên núi Ninh Bình là mở đón đầu cả nhà mở đón đầu ở trong này là vẫn có buôn bán à, nho lẻ tức là là là, là bán nước đồ này kia có hết rồi nha cả nhà rồi ở đây có cây xanh luôn này cây xanh trần tâm từ à, vị trí mà lô đất chạy ra tới tuyến 3 là tầm 1 km nha cả nhà có ờ, đó buôn bán chân đông rồi rồi chỗ này nè có cái hội chợ nói chung là người ta mới dừng nạp lên vui chơi vị trí chắc là, là ờ, ta dừng lên vài ngày thì sau đó là đi chứ là đi ờ, đi lưu diễn như vậy đi lưu diễn ở đây là vào khu nghiệp luôn này cũng được luôn này rồi chỗ đây là nghe nghe ba của tiếng ba này ba mà chuẩn bị tới tiếng ba trong tiếng ba chỗ này gọi là ấp đồng chắc nha rồi đây ấp đồng chắc đây công trình đang thi công thì chậm nhà máy máy họ ấp đồng chắc qua đây là tiếng ba nghe nghe từ tiếng ba nha cả nhà đây là nghe nghe từ tiếng ba Wow, để tôi có cơ hội tôi sẽ quay cái đây một lần nữa Tôi quay tiếng ba một lần nữa Rồi nghe nghe từ tiếng ba này Đây, nghe nghe từ tiếng ba và đây là đá đâu đã đổ rồi này Các nhà thấy không? Rất là đẹp đúng không ạ? À? Thật lắc là Toàn quay trực tiếp luôn nha Bây giờ Toàn chạy lên khung viên Thành Phương hoặc là bây giờ toàn quay tiếng ba xong rồi lát nữa toàn quay lên khung về thành phương toàn quay trực tiếp cho cả nhà nha ta toàn chạy vào đây luôn sẵn đây toàn quay thứ ba luôn rồi à, cả nhà xem video tiếp theo của toàn tổng quay thứ ba nha bây giờ cái video mà tổng quay lô đất thì toàn xin kết thúc tại đây cả nhà xem thấy hay hay nhớ bấm like chia sẻ và đăng ký kênh cho toàn nha